nghệ 386 xin chào toàn thể các bạn. Sông tôi thì chuyên nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam các, thiết bị định vị GPS mini siêu nhỏ có dây và không dây. À, thì trong video ngày hôm nay thì bên sông tôi sẽ lại tiếp tục quay trở lại để giới thiệu đến cho các bạn là một dòng sản phẩm à, thiết bị định vị xe máy có dây. Cái này thì có thể dùng cho được cả xe máy lẫn ô tô luôn các bạn nhé. Và nó là hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan này. À, đây là toàn bộ cái phần à, vỏ hộp và bao bì sản phẩm này. Đấy. Hàng này nó là hàng chính hãng và được bảo hành một năm các bạn nhé. thì sau đây tôi sẽ khui hộp ra và sẽ giới thiệu à, sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thức sử dụng của nó luôn à, thì bên trong nó sẽ gồm có một à, thiết bị định vị xe máy này à, chiếc này là chiếc định vị có dây à, tiếp theo thì là một bộ dây nguồn cái này thì à, nó có một chân rắc này rắc cắm vào định vị này một cầu chì này và hai cái chân này để đấu vào hai cực của ắc quy tiếp theo là một quyển sách hướng dẫn sử dụng quyển sách hướng dẫn sử dụng này thì à, cơ bản thì nó là toàn là tiếng Anh thôi Đấy. thì sau khi các bạn xem xong video của bên uh, sông tôi giới thiệu ấy, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể là tự được cài đặt à, và sử dụng được tại nhà các bạn nhé rồi sau đây tôi sẽ vào tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết về chiếc định vị xe máy có dây này À, thì như các bạn đã biết thì hiện nay tình trạng trộm cắp đang xảy ra rất là nhiều trong xã hội chúng ta à, thì mình chỉ, chỉ cần lơ là trong vòng à, 1 đến 2 phút thôi là mình đã mất ngay chiếc xế yêu của mình rồi à, với những chiếc xe quay à, chiếc RAM thì nó chỉ khoảng hơn 20 triệu thôi còn những à, dòng xe lít như SH thì giá thành nó có thể nó cao hơn nó khoảng hơn trăm triệu thôi à, nên là mình à, chỉ cần sơ sẩy là mình mất ngay vài chục triệu rồi à, thì cái phương án tối ưu nhất ờ, để sử dụng ờ, cho chiếc chiếc xe yêu của mình để bảo vệ chiếc xe yêu của mình để khi nào mà mình ờ, nhớ có bị mất trộm ấy, thì mình có thể tìm ra lại được ngay trong vòng thời gian chỉ khoảng 15 đến 20 phút thôi là mình sẽ tìm ra được ngay và 90% các vụ mất xe đều tìm được là do các xe của họ có gắn các thiết bị định vị trên đấy các bạn nhé thì về cách thức sử dụng của chiếc máy định vị G19 có dây của hãng OneWay Tech này thì sử dụng nó đơn giản thôi thì đầu tiên à, chúng ta sẽ cậy cái nắp này ra nhé cậy cái nắp này ra này cái này nó có răng nó chống nước nên là các bạn có thể yên tâm hoàn toàn khi mà mình à, rửa xe được đấy rồi thì ở đây nó sẽ có một khe gắn sim này một khe gắn sim nhé sim của nó nó sẽ sử dụng sim là sim 4G à, hiện nay thì lên sim 4G hết rồi Vậy thì để tôi sẽ lắp cái sim vào để tôi test thử cho các bạn ở đây mình sẽ tiến hành gắn sim cho nó này sim này thì có thể là các bạn à, thuê bao theo năm hoặc thuê bao theo tháng đều được nhé à, thì cái dung lượng nó càng cao thì nó càng tốt đây mình sẽ gắn sim sim theo chiều này nhé đấy gắn sim chiều này rồi ok Ờ, tiếp theo thì ờ, mình sẽ tiến hành đấu điện cho nó này đấu điện của chiếc G19 One Way này thì nó đơn giản lắm đấy các bạn ờ, cắm cái rắc này vào nhé đấy cắm cái rắc này vào và đồng thời thì hai cái chân này thì mình sẽ đấu vào hai cực của ác quy này đấy chân đỏ thì mình đấu vào cực dương chân đen mình sẽ đấu vào cực âm đấy như vậy là được thôi à, nhiều bạn thắc mắc thì tại sao không đấu qua chìa khóa thì khi mà mình đấu qua chìa khóa mình bật tắt nhiều ấy thì nó sẽ rất là nhanh hư thiết bị nên chính vì thế là mình à, muốn định vị 24 trên 24 thì mình nên à, đấu à, trực tiếp vào quy luôn rồi sau đấy là mình sẽ đóng nắp lại đóng nắp lại thì ở đây xung quanh nó có toàn bộ hệ thống răng này nên là các bạn rửa xe thoải mái nhé và với chiếc định vị G19 này thì nó là hàng hãng nên là nó sử dụng cái chip định vị cực kỳ chuẩn xác, chip định vị 8 nhân nên nó, cho cái độ sai số là siêu thấp luôn, nó chỉ trong bán kính khoảng là 1 mét, 1 mét và để quản trị được cho cái thiết bị à, định vị này thì mình cần phải tải một cái app phần mềm về để mình quản lý từ xa nhé cái app này à, thì mình khi mà mình tải về thì ở trên à, CH Play hoặc là trên App Store nó đều có cả Đấy, các bạn chỉ vào CH Play hoặc là App Store các bạn đánh cho mình chữ One Way Check đây One Way Check đây cái biểu tượng đó đây thì ở đây mình đã tải cái app này về rồi để cho đỡ mất thời gian của các bạn thì mình sẽ tiến hành đăng nhập luôn Ờ, thì ờ, đăng nhập thì là ở trên này nó sẽ có hai mục ờ, một mục là tên đăng nhập này một mục là mật khẩu thì cái tên đăng nhập là gì thì ở cái, trên mỗi một thiết bị nó sẽ có một cái tên đăng nhập riêng nó là cái dãy số đây dán ở trên thiết bị định vị này nhá đấy sau đấy là mình sẽ tích vào tôi đồng ý này và ấn đăng nhập này toàn bộ cái này mình đều quản trị từ xa là hết và cái vị trí nó nó siêu chuẩn xác luôn đây các bạn nhìn thấy nó đang trực tuyến này ở đây thì tôi đang ờ, thử một cái thiết bị định vị mà đã gắn ở trên ờ, xe ờ, cho thuê tự lái của bên công ty chúng tôi Đấy, thì hiện tại thì chiếc xe này thì nó đang ở Hiển Dương này Mỹ Hào Hưng Yên nhé Hiển Dương Mỹ Hào Hưng Yên Đấy, các bạn thấy nó hiện luôn cả ngày giờ này điện áp này Đấy. đây nó hiện luôn cực kỳ chuẩn xác luôn đây cái vị trí nó đây Đấy mình muốn xem cái bản đồ vệ tinh ấy, thì mình tích vào bên này thì nó sẽ hiện cho các bạn luôn rõ luôn cái địa điểm hiện tại từng nóc nhà luôn đấy, đấy. cái hình ô tô nó ở đâu nó là cái thiết bị định vị nó đang đấy và mình muốn tìm ờ, từ cái điện thoại của mình đến cái định vị thì mình chỉ việc ấn vào cái hình mũi tên này nhá là nó sẽ dẫn đường cho các bạn luôn đấy nó là nó điều hướng nó sẽ định vị luôn cho các bạn khi mà các bạn mất xe mà xe mình ở hiện tiệm cầm đồ ấy ừ, thì mình ờ, sẽ tìm được ngay đây thì hiện tại thì ờ, xe lắp thiết bị định vị thì hiện tại đang cách cái điện thoại của tôi là 82 km và đang là 1 giờ 51 phút các bạn nhé đây nó vẽ đường luôn này đấy bạn trực tuyến trở lại và Ether đã được cập nhật đấy Nên tìm định vị nó rất là dễ chẳng may có bị mất xe là mình tìm được ngay hoặc là các bạn có thể sử dụng cái thiết bị định vị này mình gắn trên xe đạp điện đấy trên xe đạp điện à, để mình theo dõi con cái mình đi học à, nhớ các cháu mà có trốn học đi chơi game thì các bạn cũng sẽ tìm được luôn cái lộ trình đi thì mình sẽ xem lại phần lịch sử di chuyển này đấy ngày hôm qua ngày hôm kia à, là đã đi những đâu này là nó sẽ có cung đường hết các bạn nhé có cung đường hết nó sẽ vẽ lại luôn đấy hiện nay thì ờ, các ờ, cậu ấm cô chiêu của mình thì cũng rất là ham chơi nên báo gia đình là đi học nhưng mà thực tế là nó có thể là đi chơi game hoặc đi chơi đâu đó à, thì ờ, các bạn ở nhà các bạn không yên tâm thì các bạn có thể quản lý con cái mình từ xa à, thông qua cái định vị gắn lên trên xe của các, của các cháu thì đi đâu mình sẽ biết đấy về mình có cái phương án xử lý nó là nhanh nhất các bạn nhé rồi về cơ bản thì cái thiết bị định vị có dây này thì nó cũng rất là đơn giản thôi về cách thức sử dụng ờ, cũng như là về ờ, cách ờ, quản trị thì toàn bộ cái này thì nó quản trị từ xa hết các bạn nhé và với cái thiết bị định vị G19 của hãng OneWay Tech này thì bên shop tôi đang bán một chiếc dung duy nhất trên toàn quốc đó là giá 650.000 đã bao gồm phí ship rồi Đấy, thì khi các bạn đặt hàng này thì các bạn để lại cho shop tôi này tên này địa chỉ này số điện thoại người nhận cụ thể này thì bên shop tôi sẽ gửi zip code của đường bưu điện về cho các bạn và khi các bạn nhận hàng thì các bạn được ờ, bóc ra kiểm tra hàng và test hàng thoải mái nhé Đấy, ờ, sản phẩm trên video như nào thì ờ, gửi hàng về cho các bạn thì cũng sẽ như thế nó gồm một, một máy định vị một cuộn dây ở bên trong Đấy, và một cái sách hướng dẫn sử dụng đồng thời thì nhà sản xuất cũng trang bị thêm cả một cái tu vít cho chúng mình tháo ra tháo vào cho nó tiện lợi hơn khi mà mình thay sim ấy. Cái sản phẩm này thì bên xong tôi đang bảo hành một năm và nó là cái sản phẩm độc quyền luôn các bạn nhé sản phẩm độc quyền luôn toàn bộ thì bên ờ, công ty chúng tôi sẽ theo sát các bạn 24 ờ, trên 24 ờ, khi nào các bạn cần là bên sông tôi sẽ hỗ trợ các bạn chú đáo nhất rồi cảm ơn các bạn đã xem clip xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo xin trân trọng cảm ơn đừng quên ấn like ấn share và ấn vào nút chuông đăng ký để ủng hộ cho kênh youtube thiết bị định vị 386